Hello, hello, chào các ông nhé Đây, bây giờ nay tôi hướng dẫn các ông uh, cách mà đi store lần à, video mà trên uh, YouTube nhé Cho các ông nó không biết đâu Không biết rồi thì sẽ cho vui được nhé Đi store lần video trên uh, YouTube Tiến công vào control nhé Hoặc là vào trình duyệt nào nữa nhé không vâng. rồi xong dò vào YouTube đấy cứ vào đi mẹ mẹ nát mẹ đái ok giờ vào được nhá các ông thử, thử lên một cái tìm người viên nào được nhá uhm, thử vào tìm nghe chi này Đấy, tìm mỗi video mà các ông thích nhá, Thích xem ấy Đây, chỗ này đi Lấy uh, ấn chuột phải mà nói nhá Sao chép uh, ờ, sao chép điện kiện, Sao chép điện chính kết này Rồi uh, Mở tab mới vào uh, Save from net đấy thì nên cái này nó sẽ kiểu là cái video về cho mình áp dụng được ở trên điện thoại nữa nhé tôi đang làm trên máy tính đây vào cái đầu tiên này ok đấy rồi đợi đợi nó lên cái giao diện này đó cho ông dán cái link và dán cái địa chỉ liên kết hay cái link và mình vừa copy ở trên ấy ấn vào tải về thì nó sẽ hiện cái video mà mình muốn store lần vào đấy Mm-hmm. hơi lâu tí nhỉ Rồi được rồi này, đây ấn vào tải về nhé Lưu ý là dùng trên à, Google Chrome thì nó sẽ tải nhanh hơn đấy Kiểu là dễ tải về hơn cái trình duyệt Firefox nó hơi mất thời gian tí hơn nhiều và nó lên cái ready list này đấy đấy thì ở dưới này nó bắt đầu tải xuống rồi này đợi bây giờ đợi cho nó tải về hết nhá đấy thì bây giờ sắp xong rồi nhá đây. ok được rồi bây giờ tải xong rồi đấy ông thử mở này thử mở đi kiểm tra nhé xem được không hết ta được rồi rồi bây giờ các ông vào thổi cái uh, ít vào X của mình nhé tải xuống này đây bỏ rồi nhá máy tôi lột phải đáng luôn ạ bây giờ thử mở xem nhé Đây rồi Ok Lâu thề Thật sự lâu vẫn mở được nhé và máy tôi nó hơi lâu tí thôi đấy rồi nhá đấy vẫn nét còn là chất lượng vẫn còn là HD luôn nhé ok cảm ơn các ông đã xem nhé tạm biệt nha